chào mọi người coi lại kênh uh, cân máy cầu nhật của mình nhé đây hôm nay giới thiệu tới mọi người một số máy như thế này nữa nhá <coughs> đầu tiên con uh, Shimano Navi hai ngàn rưỡi khuyên ra cửa con đẹp nha mọi người cửa số 2 170 m cửa số 3 <coughs> cửa số 2 170 cửa số 3 150 à đâu cược 2.5 150 cược số 3 120 đây toàn thân là kim loại nha mọi người ok sai hai ngàn rưỡi một bình động đổi tay trái phải gập tay đâu được hết ok con này thì Shimano sản xuất ở Malaysia máy mượt khóa khóa cứng ngắc này ok rồi còn là con số 1 Số 1 này phải ấn 500 nhau hả? 1 500. Số 2. Số 2 là gì đây? Con này hình như Shimano thôi bạn. À, Shimano. Chinu Titanos Note Special bốn control siết nhạc ok máy mượt nha mọi người đây carbon cần đây, rồi khuyên ra cửa bằng đá nhé con uh, Shimano mà không thấy uh, cái sản xuất được đâu chắc là ở Nhật thôi à Này số 2 mình bán 250 Số 3 Daiwa Coronet 2 máy mượt nha mọi người khóa này ok con này màu vàng khá là đẹp con này có số 3 với được quả hai năm rưỡi Xịt nhà cổ rồi đây Số 3 250 4 4 con à, bát shot 39 Đây còn nó sản xuất ở Hàn Quốc Hàn Quốc nha mọi người Quyên ra cửa cùng bằng đá này Đó, sản xuất ở Hàn Quốc Ok Tăng giảm ở đây rồi con ờ, con số 4 ờ, con số 4 này các bạn 400 số 5 Shimano ALS XT 1000 xe thật của con này 4000 nha mọi người con này máy đời mới sản xuất Malaysia khóa máy này thì rất là mượt đây nụm quay bằng gỗ rồi khóa này khóa cứng này con này thì uh, toàn thân là kim loại cược số 2 vô à, cược số 3 200m cược số 4 150m cược số 5 là 110m bốn ngàn nha mọi người khuyên ra cửa con đẹp này máy đời mới sản xuất ở Malaysia tất cả đều có thể gập tay đổi tay trái phải được hết nhé rồi con đây ờ, là con số à, mấy nữa rồi số 5 số 5 con này mình bán bốn trăm rưỡi năm bốn trăm năm mươi số 6 số 6 con máy con máy này như là máy siêu tâm á rất là đẹp này đây qua chạy ba bi GXT GX3 Phantom này đây qua Phantom GX3 này tay quay này mọi người tay quay này thì rất là được có này cột cũng là cột trơ cứng nha mọi người bộ bình động size thật của con này thì khoảng tầm 3 ngàn đây cột trợ lực size tầm 3 ngàn máy máy toàn thân kim loại rất là mới máy ngang tâm với máy siêu tâm á ok cột trợ lực lớn nha mọi người đây chỗ ra cửa cũng con rất là đẹp này là do con máy này hoàn hảo rất là đẹp tải cả con này thì con này tải cả tới khoảng uh, nắm từ 6 kg tất cả nắm từ 6 kg này đây qua Corporation USA ở Mỹ luôn nha mọi người à con này sản xuất ở Nhật cược cược thì con này uh, nhờ uh, 6 RB là 290m 8 RB là 210 10 RB là 160 12 RB là 125 m sản xuất ở Nhật này con này rất là mới nha mọi người đây không tay xước luôn rất là mới cột trợ lực nữa con máy giả tỷ số tâm luôn á con số 6 à, con này mới bán 600 6 600 ngàn số 7 số 7 con này gì đây Shimano mix mix 20s đây con này á con này là cổ là cổ trợ cổ là cổ trợ được này này cổ trợ được nha mọi người cổ trợ được lớn tay quay của nó cũng là tay quay trợ được luôn size thực của con này khoảng tầm 3 ngàn size thực khoảng tầm 3 ngàn mô bình sống đó con này thì tại cả khoảng tầm 6 à, 5 tới 6 kg 5 tới 6 kg tạm rồi bế vô được khoảng à, tạm rồi bế vô à, bao nhiêu đấy 438 m 10 giờ bế vô 350 12 giờ bế vô 274 m đây ratio 3.8 sản xuất ở Nhật con máy này rất là được kể cả từ ratio ratio cũng là ratio uh, à, lực mạnh <coughs> ratio chậm là siết cả kéo cả mạnh nhá mọi người tải cả mạnh đây tay quay cũng là tay quay trợ lực cột cũng là cột trợ lực toàn thân là kim loại ok đó một pin động sáng khoảng tầm 3 ngàn sản xuất ở Nhật thôi con này mình bán 600 nha mọi người con số 7 600 số 8 số 8 là một con Daiwa ABS dòng đời mới sản xuất ở Trung Quốc size của con này khoảng tầm 4 ngàn 3 ngàn rưỡi này Daiwa Squid Fire 2 3 ngàn rưỡi cối nông cối nông chai ABS cược số 4 và 200 cược số 5 vô trăm rưỡi mét đó đây cối của nó cối carbon nha mọi người cối carbon thân kim loại đây cái phần à, ra cược này á chỗ ra cược này chỗ ra cược này nó hơi dơ mọi người về vệ sinh này cho mình nhá đây chỗ ra cược hơi dơ về vệ sinh này nhá có quái kỳ ở đây con máy này thì quả là mượt rồi không nói được nữa rồi đó khóa này khóa ngắt này tay quay dài tay quay tay quay dài trợ lực luôn Nói chung trong video này đã số toàn hàng hề không à con ờ, con số 8 nhưng mà 500 9 Olympic Golden Spark Thế à, con này toàn thân kim loại ôm pick giá bay sản xuất ở Nhật đây khóa cứng ngắc ok con này thì thống số nó mất hết rồi nên mình không có biết cược đâu vào bao nhiêu hết nha mọi người chỉ biết là con này à, ôm pick Japan chạy hai chạy hai bi toàn thân là kim loại đây toàn thân là kim loại chạy hai bi cột của nó như thế này đây đây chỗ à, khuyến ra cược thì à, hơi dơ về mọi người vệ sinh lại cho mình nha cái này đẩy này xỉu à đó ok con à, con số uh, <clears throat> 9 số 9 này bán rưỡi. số 9 350 nha mọi người số 10 <clears throat> số 10 là một con uh, à, T-Win Power GT 4000 đây GT 4000 khóa này size của con này thì à, cũng là size 4000 Shimano nha mọi người Shimano Titan với carbon đây thân carbon này trở nên gồm carbon khối titan ok con này thì <clears throat> để xem này cược số 4 vô 250m à, cược số 5 vô 100 cược số 5 cực số 6 vô 180m cực số 5 vô 200m thế vậy cực số 4 vô 250m đây thông số nó cũng hơi bị mơ rồi sẽ cho ở Nhật nha mọi người sẽ cho ở Nhật đây ngoài hình của nó đây Shimano T-Win Power này đồng gỗ này rồi khuyến ra cược bằng đá con rất là đẹp con này chỉ có ở chỗ này hơi dơ này về đánh cược là chiếu này rồi con này là con số 10 à, cũng kết thúc video ngày hôm nay mình bán 1 triệu 2 nha mọi người 10 1 2 0 0 rồi ok rất cảm ơn mọi người theo dõi video của mình